Có một cái anh chàng là từ nhỏ đến lớn thì anh chàng này anh sống trong cái khu ổ chuột thì cái môi trường ở đây thì nó không được ở ờ, tích cực so với môi trường ở chỗ khác. Từ nhỏ đến lớn anh chứng kiến rất nhiều người là trộm cắp này, cướp này, rồi là đánh bạc này. Thì ờ, sau khi anh đủ tuổi trưởng thành, anh lớn lên. Trong một lần bạn anh bảo là lần này mày đi ờ, trộm với tao, đói quá rồi. Thì anh chàng này cũng nghe theo. Thì anh chàng này cùng người bạn của mình thực hiện cái vụ trộm cắp đầu tiên. Khi anh trở về nhà thì anh cảm thấy uh, rất là hối hận. Tuy nhiên, tuần sau người bạn lại rủ đi ăn trộm tiếp. Thì lần thứ hai thì anh chàng này cũng trộm được rất nhiều của từ nhà người dân. Và khi anh về, anh cũng cảm giác hơi sợ. Đến lần thứ ba thì anh chàng này không sợ nữa và anh thực hiện rất nhiều cái phi vụ trộm cắp thành công. Và lặp đi lặp lại rất nhiều lần như vậy thì anh ta cảm thấy cái nghề này anh sẽ không thể bỏ được bởi vì nó đã ngấm vào bên trong tiềm thức của anh ta. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nếu như chúng ta sống ở trong cái môi trường tiêu cực đủ lâu thì chúng ta chắc chắn sẽ trở thành phiên bản chúng ta ở trong môi trường đó. Và môi trường đó nó sẽ quyết định các bạn như thế nào.